giữa trời đất là những công trình sừng sững giữa công trình sừng sững là giường cột vững chắc giữa giường cột vững chắc là những thanh thép thép Việt Úc được tạo nên bằng chữ tín chữ tín trong tim hàng triệu người xây dựng hôm nay và mai sau thép Việt Úc chữ tín trong tâm